Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính à, Chào mừng anh em đã quay lại với kênh video của em like và Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và hôm nay ừ, em à, sẽ cùng với anh chị và các bạn cùng nhau tìm hiểu về à, máy ép góc CNC kỹ thuật số à, của công ty Factor Việt Nam thì à, được điều khiển hoàn toàn bằng hệ thống bàn điều khiển CNC và máy thì được thiết kế ở bên ngoài rất là đẹp, rất là chắc chắn Đây là hệ thống bàn điều khiển CNC của máy à, Và đây là hệ thống mặt bích thép cũng như là giá đỡ nhôm cho anh em Và trên máy được kết hợp những cái bích tông kẹp vo nhôm Và đây là những cái con dao ép góc Thì à, anh em có thể nhìn thấy là chất liệu và toi thép của dòng sản phẩm này Được làm hoàn toàn bằng thép trắng nguyên tấm, sáng bóng à, Và bích tông thì có tới ba cái bích tông kẹp phôi nhôm để mà giữ phôi chắc chắn hơn đây và mát sẽ dập bằng hệ thống thủy lực anh em nhé thì ờ, ừ, một tí nữa đây à, công ty Factor Việt Nam chúng tôi sẽ à, tiến hành đó là dập thử à, ép à, ép góc thử để anh em có thể à, quan sát được à, cái à, quy trình cũng như là cách vận hành của máy thì nó cũng rất là đơn giản thôi thì à, em sẽ nhờ à, bộ phận kỹ thuật của công ty Factor là tiến hành ép góc cho anh em được à, quan sát kỹ hơn ta, dạ, xin chào tất à, cả các anh em trong ngành nhôm kính thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em à, cách sử dụng con máy CNC Flock đây là con máy CNC Flock của bên công ty à, của chúng tôi công ty công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Việt Nam và tôi sẽ sử dụng các bạn sử dụng cái con máy Flock CNC này và khi để anh em ờ, mình ờ, chọn một cái ờ, mình sử dụng cái ke nào đấy nhiều giờ tôi sẽ sử dụng cái ke cái ke cửa đi và trước tiên thì mình vào đây mình chọn cái nguyên liệu này thì giờ hiện tại đây là nó có 36 cái 36 cái ừ, thông số để mình lựa chọn nhưng mà giờ thì mình lựa chọn thì mình chỉ có lựa chọn một vài số ke để mình sử dụng thôi ví dụ đây thì à, tôi sẽ chỉnh một hai ba ba cái này nhưng mà giờ hiện tại tôi chỉnh cái cửa đi thì tôi chỉ chọn một cái thôi đấy tôi trở về thì à, mình quay sang bên cài đặt à, mạng nguyên liệu ABC này đấy. thì nó sẽ nhớ cho mình cái thông số này rồi là cái này là của ke cửa đi đấy. thì anh anh em sẽ khởi động và mình sẽ tiến hành ép mình đã lựa chọn cái thông số đấy rồi thì chắc chắn thì cái góc dao nó sẽ vào đúng chuẩn như anh em đã thấy đây để sát đây là hai cái góc dao nó sẽ à, chuẩn vào đến à, cái thông số của ke này đây là được Thì và giờ đây thì tôi sẽ à, tiến hành ép thử à, một à, cái mẫu nhôm để cho anh em à, xem và sau đây tôi sẽ à, tiến hành ép thử một à, mẫu nhôm tôi vừa căn chỉnh à, xong góc dao và giờ tôi sẽ tiến hành ép thử cho anh em bạn bạn để xem Đấy, rất chi là cứng anh em nhé đây là mình vừa tiến hành mình chỉnh cái thông số nó, nó đã lưu lại cái thông số của cửa đi ở đây Đấy, giờ bắt đầu mình chuyển sang bên cửa sổ thì ờ, mình sẽ ờ, giờ mình muốn ép của ke cửa sổ thì mình sẽ chuyển qua ke cửa sổ như anh em đã thấy nhé. Đấy. mình sẽ vào chọn nguyên liệu này Đấy. thì bên này mình đã chọn cái thông số của ke cửa sổ bên này thì mình vào mình chọn bên này là của cửa sổ thì mình tắt cửa đi đi Đấy. mình trở về bên này nó sẽ hiện lên là nó sẽ bên này là của cửa sổ luôn Đấy. anh em anh em xem trong số dao nó sẽ vào khác nhau khi mình đã chọn đúng cái thông số thì à, cái dao nó sẽ vào đúng cái rãnh của này, của những cái à, rãnh nhôm cái ke của mình cần sử dụng này. thì uh, mọi uh, thứ mình đều sử dụng ờ, chọn thông số bên trên ờ, bảng điều khiển này hết và mình chỉ ờ, cần nếu mà độc lập hoặc độc lập thì để khi bắt đầu mình chuyển sang độc lập thì mình chỉnh ke còn chuyển sang bên song song là chế độ ép và nút này là nút khởi động để mình dí vào để khởi động motor và mình tắt motor Vừa rồi kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam vừa hướng dẫn quý anh chị và các bạn cách uh, sử dụng nguyên vận hành dòng sản phẩm máy ép gốc CNC. Thì anh em nào uh, có nhu cầu uh, hãy liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình cũng như là đến với tổng kho công ty Factor ở tại uh, miền Bắc gần Bến Xuyên, Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc ở miền Nam gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em nào cần hỗ trợ về kỹ thuật hãy liên lạc đến uh, công ty Factor để được uh, hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.